phân dẫu biết là kết thúc chẳng níu kéo sao vẫn đợi xóa hết từng ký ức từng nỗi nhớ đầu thấu trời anh sẽ chẳng khóc nữa chẳng yếu đuôi đâu hai người chúc em bình yên thôi bước đi đi môi cười tươi và anh biết duyên mình lòng anh đau thắt nên lời sau biến không thuộc về nhau nhưng sao lòng con nhớ em về nơi trốn khuê phòng anh về nước mắt tuôn dòng chúc phúc cho em cùng người đến sau như đợi mong mãi con đó tình anh dành cho ngồi đời trong ngày hình bóng em sáng đầu pháo hồng cưới nhìn em cười tươi lệ trong tim trào dân lòng anh đau ngàn đau bà anh biết riêng mình đã lớn phân bọt béo đau dám mơ chiều cao tới đâu son